tin lắm rồi sẽ mở để bạn xem nha đây đây là cái à, nấm tí nữa các bạn à. đây là nhãn nhục nè à. này các bạn sẽ biết nhìn là biết là lá dứa à, này là nhiễm mì chín đó các bạn ok đấy các bạn đây là những nguyên liệu mà dùng để nấu ờ, chè dưỡng nhan các bạn nha thì ngoài ta sẽ còn những nguyên liệu này các bạn ngoài ra sẽ còn thêm cái ờ, táo nữa bạn nha táo mình có đợi mình không order bạn nha đó cái là các bạn có có rồi thì order đây mình sẽ liệt kê lại cho bạn xem chi tiết những món ờ, trong cái set dưỡng nhan bạn nha đây là lẻ đào các bạn đó nhìn các bạn nhìn kỹ nha Lẻ đào ở những hàng chuyên viên này rất đẹp nha đó. còn đây là tiết yên vụn nè nó có tiết yên nguyên vụn nữa bạn đó vụn thì nấu nhanh hơn đây còn đây là hàng chia à, giống hàng é hạt mẹ <laughs> nhỏ nhỏ xinh xinh cái đây kỹ tử luôn nha rất là tốt và bổ mắt các bạn à, rất món người hoa hay, hay, hay nhớ là món tổ tú xiên hay có cái cái tỷ tử nè các bạn còn đây là bổ mẻ này các bạn nha à, cũng rất là tốt và xinh rất là đẹp cho việc dưỡng da các bạn nha những nguyên liệu rất là hay còn đây là quá nổi tiếng là hạt sen đó, thanh dễ ngủ tốt cho hệ thần kinh các bạn đó bổ não dưỡng não còn đây là cái đông trùng hạ thảo nè <laughs> mày xưa mình đã có mua một lần để làm mấy món ờ, gà tiền các bạn đó hay dụng này ừ. đây là cái ờ, nấm tuyết này nổi tiếng quá mình có làm mấy món mà hầm táo đỏ đó thì hay dùng đến dưới này sẽ nấu cho thơm bạn nha đó. đây là nhãn nhục nữa bạn đó, nổi tiếng nhãn nhục với à, đông nhãn này hay là làm mấy món chè rất là ngon thanh và còn táo đỏ thì mình, mình đã mua rồi đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt đầu nấu nha thì trước nấu thì sẽ ngâm các bạn cái này ngâm lâu mà nha thì, thì bây giờ mình sẽ ngâm cái này trước các bạn thì mai mình à, mới bắt đầu nấu bạn nha đó, mấy cái này nè ngâm trước rồi đó, mai bắt đầu nấu bây giờ thì mình chưa nấu được mình chỉ ngâm thôi các bạn nha ok nha ok bây giờ mình cho nước vào mình ngâm bắt đầu ngâm thôi thấy không mấy tiếng yêu nó có những cái cái tạp chất đi chung á phải phải lọc mỏ nha cho nó nở mình sẽ lọc mỏ lại bạn nha ngâm cái ờ, bổ mẻ được mình nha này ngâm cũng ngâm cũng 12 tiếng luôn các bạn xin sẽ cho nước vào ngâm nha mà tiếng cho nó nở các bạn khô cái khô nấu nước nó xong bị đục nha rồi sen uh, 12 cái nguyên liệu để nấu chè dưỡng nhan bạn nha đây hạt à, chia bạn nha chỉ có ngâm nước sơ và bỏ vô thôi những nhục bạn cũng vậy nha rửa sơ thôi cái này à, cái nhựa đàm lại ngâm qua bạn 24 tiếng rồi nó nở quá trời nở kỹ tử các bạn cũng rửa sơ bạn nha đây là các bạn chỉ ngâm tí xíu thôi nắm tuyết nè rồi sen này mình ngâm ờ, hai ba tiếng các bạn nha đó, nó sẽ nở ra và cái này năm chủ thảm chung sẽ rửa sơ bạn nha đó đây là cái à, bổ mễ nè ở mình ngâm mình cũng ờ, gần sáu bảy tiếng các bạn nó nở gần gần hết các bạn đây là cái lá, lá dứa khô mình nấu cho thơm bạn nha đây là cái tuyết yên mình nó ngâm nè đó, cũng ờ, nửa ngày các bạn đó, nó nở quá trời nở luôn còn nữa nữa đây là cái à, đường phèn để mình nấu chung bạn nha đây đây là cái à, táo các bạn các bạn muốn mà nó, nó nở căng mọng mấy bạn phải ngâm trước hai ba tiếng nha cho thấy không nó già nó nở căng không nó sẽ không có nở căng hết nó không đẹp bạn nha đó đây là tổng cộng là 12 món bạn nha để mình nấu cái ờ, chuyện nha có thể nó thay đổi thêm bớt tùy của mình nha bạn nha nhưng mà đây là những cái nguyên liệu ờ, chính để mình nấu bạn nha bây giờ bắt đầu nấu bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rửa sơ ngâm nè đó, mình rửa sơ thôi ok giờ mình sẽ cho bắt lên chảo bạn nha rồi mình sẽ cho đây là một cái này 500ml nước nữa bạn là tương đương 500 ngàn đó. bây giờ mình sẽ cho đường vào nha đó. rồi nó cho tan các bạn đó, những nguyên liệu là ở dưới mình sẽ cho vào luôn nha bạn nha đó. ok thì bây giờ tiếp tục mình à, cho nguyên cà nước sôi mình sẽ cho sen vào bạn nha gà sen cũng là dạng à, hơi bị lâu chín nên phải phải cho vào đầu tiên rồi nha mình dù mình đã ngâm lỡ bạn ngâm cũng hai ba tiếng rồi đó nhưng phải cho vào đầu tiên cho nó mau mau chín rồi nha cái nồi sôi rồi các bạn à, mình sẽ vớt những cái ờ, những cái dơ nha những cái chỉ nữa các bạn hay có miếng chỉ tại vì trong cái đường cho táo rồi các bạn nha đó, ờ, táo cũng dạng là lâu các bạn lâu để nở hết rồi cho vào các bạn ừ. cái nước sôi các bạn bắt đầu bắt đầu giảm lửa rồi nha bắt đầu mình sẽ cho những nguyên liệu kia vào các bạn à, bắt đầu thơm mình sẽ lên dưới rồi các bạn à là thơm nha mình để ngoài lát mình sẽ hút lá dưới ra bạn nha thơm nữa các bạn ừ. bây giờ mình sẽ cho cái ờ, phần ờ, lâm nhãn nha các bạn nha đó, mình đã rửa sơ rồi các bạn đó, bây giờ mình sẽ cho vào bạn nha đó, những cái đồ cứng các bạn cứ cho vào các bạn nó mềm ra và nó sẽ tươm cái ờ, chất ngọt trong đó các bạn chất thơm trong cái nhãn trong cái sen ra mình nha thì khi mềm ra nha thì trong thời gian đó là các bạn thì cái đầu mình ngâm các bạn có thể cắt nhỏ nha như cái uh, nấm tuyết bằng cắt nhỏ các bạn đó, nhỏ này cho nó ờ, mềm ra các bạn như lại nó nhỏ thì dễ ăn các bạn nha nó cứng khoan các bạn nó sực sực có những cái tổ ý như các bạn cho vào các bạn nha cứng các bạn cũng tiên cho vào các bạn nha bắt đầu thơm ngon các bạn nha bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho cái à, trong trùng hoa thảo vào bạn nha đó bạn ngâm khoảng cỡ 15 20 phút bạn cho nhà nó cho nhiều bạn nha này cho vào hơi nhiều hơi đắng nè thuốc này bị thuốc mà nha đó. ok bây giờ mình tiếp tục mình sẽ cho cái à, bổ mễ vào các bạn nha đó, bổ mễ vào đó, bổ mễ nè các bạn đó, này nó mau chín này nó mềm các bạn nha đó bổ mễ nè cho vào lát nó sẽ làm tách ra bạn nha nó dính dính cục cục nhau đó bao giờ tóm tắt ra này ok sau khi cho bổ mễ mình tiếp tục sẽ cho cái à, nguyên liệu khá quan trọng mẹ nó nhựa đào bạn nha thơm ngon nguyên liệu chính nó luôn các bạn Món này à. rất là ngon các bạn nha à. ok sau khi mình nấu được nửa tiếng các bạn à, những nguyên liệu này bắt đầu nó mềm thơm rồi hòa tan bằng nhau bây giờ mình sẽ cho kỹ tử vào nha liệu này những nguyên liệu mà, mà dễ dễ nấu chín các bạn các bạn cho sau sau cùng luôn nha à, kỹ tử tuyết yên là cái hạt chia nó cho sau cùng đó, các bạn dễ nhớ là cứng cho trước mà sẽ cùng dễ nhớ vậy nha đó. cũng ngâm hết các bạn nha không cho nở ra với loại bỏ mấy cái tạp chất các bạn dơ bây giờ mình sẽ chuẩn bị hoàn thành cái món ăn này bạn thì cuối cùng mình sẽ mới cho thức yên vào bạn nha đó, bạn cho thức yên vào rồi mình sẽ cho thêm cái uh, ờ, chia nữa là xong các bạn nha đó là khi mình đã hoàn thành món món uh, chè dưỡng ngang thơm ngon kinh khủng <laughs> cực kỳ bổ dưỡng các bạn nha Dạ, bên nồi nó đặc rồi các bạn đó, này giống kiểu như cái nấu nồi súp có bột năng vậy đó các <laughs> bạn nhớ là bỏ mấy cái tạp chất trong đây nha mình nha nó nở ra sẽ tạp chất trong khá nhiều các bạn nhớ lọc ra thôi giờ mình lấy cái dưới ra nó nằm ở trên cụ các bạn lấy dẻ các bạn nha đó. dễ lấy mà nha đó nè ok rồi sau khi gấp hết ở dưới các bạn cho hạt chia vào là xong bạn nha đơn giản à. vậy là xong rồi các bạn thế là chúng ta xong cái món chè dưỡng nhang các bạn nha tuyệt vời nha bây giờ mình sẽ bút ra thưởng thức thôi các bạn ơi ok bây giờ mình sẽ bút ra các bạn nha nóng hổi thơm ngon tuyệt vời luôn cả nhà ơi quá ừ, trời luôn rồi, giờ rất các nhà nha